bạn có thể giúp trẻ tìm hiểu về động vật bằng cách nói về sự giống nhau và khác nhau của chúng. Ví dụ, nếu bạn nhìn thấy một con chó và một con chim, bạn có thể nói cả hai đều là động vật, chúng giống nhau như thế nào? Đứa trẻ có thể nói cả hai đều tạo ra âm thanh. Bạn có thể nói chúng đều có mắt. Sau đó, bạn có thể hỏi, chúng khác nhau như thế nào? Trẻ có thể nói, chú chim có thể bay, còn chú chó thì không. Bạn có thể nói, chú chim có lông vũ và chú chó có lông xù. Bạn có thể làm như thế với bất cứ hai động vật nào. Đây có thể là một cách thú vị để tìm hiểu các đặc điểm khác nhau của động vật.